Zora vòng Kumasi ừ. Ừ. body ờ, của Vin gọi là siêu lực sĩ lực sĩ Mavin hôm nay uh, lấy giống cho Zora vom Kumasi con cái nhập cho mọi người ngắm con cái tí ừ con này thì nó tương đối là cao dài đó khá là cao dài rồi rất xinh ok đó cho mọi người ngắm cái khung gọng của con cái đó. Ừ. ok cái nhập đấy nhập đức ừ, Rora Vomkumasi váy đuôi vào cái ờ, cửa chuồng mà không đau à ai mà thích cái ờ, con ờ, cái này dòng máu mới này thì có thể chờ cái đàn này và Marvin Kirby ừ. Marvin thì người nó tròn như một cái lu luôn Lực sĩ Marvin bình thường mà Marvin ờ, phối là Marvin ờ, hơi khó phối hơi khó hỗ trợ vì Marvin là thuộc vào diện gọi là quá sung mãn cho nên là thường là hay bị vội hôm nay làm sao mà nó lại ờ, một phát này ăn luôn giống uh, Mavin với lại con uh, cái cho con cái nhập uh, ừ. như vậy là đây sẽ là một cái đàn cho con mà nếu mà mọi thứ nó thuận lợi ừ. nếu mọi thứ nó thuận lợi thì bây giờ là đầu tháng 1 đến đầu tháng 3 à, sẽ sinh hy vọng là lần này cho con của Marvin sẽ có hậu duệ xuất sắc nha ok quá wow, là đẹp dài luôn người lực sĩ quá lực sĩ luôn cực kỳ thuần người thông minh à, bộ chân này sợ à, người đấy úi sợ người đấy như một cái lu luôn Vin không ý anh là Vin ngồi yên ở đấy để nhìn thôi Ok à, Xin chào mọi người Và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo Ai thích cho con của Marvin thì chờ đàn này Nha